ngày còn em bên tôi là còn mơ với mong trong đời ngày còn em bên tôi chẳng còn soi bước tôi về tôi ngày còn em bên tôi ngày còn nghe câu hát lên khơi gió lòng chiều du chơi vơi ước mộng tìm phút mê đời ngày còn em ta còn mơ với mong trong đời ngày còn em bên tôi chẳng còn soi bước tôi về tối ngày còn em bên tôi ngày còn nghe câu hát lên khơi gió lòng chiều du chơi vơi ước mộng tìm phút mê đời ngày còn em bên ta còn mơ với mong trong đời ngày còn em bên tôi chẳng còn soi bước tôi về tối ngày còn em bên tôi ngày còn nghe câu hát lên cười gió lòng chiều du chơi vơi ước mộng tìm phút mê đời ngày còn em ta còn mơ với mong trong đời ngày còn em bên tôi chẳng còn soi bước tôi về tối ngày còn em bên tôi ngày còn nghe câu hát lên khơi gió lòng chiều du chơi vơi ước mộng tìm phút mê đời ngày còn em còn mơ với mong trong đời ngày còn em bên tôi chẳng còn soi bước tôi về tối ngày